Còn cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Aziz nesin Bức thư thứ 23 Khi nhà có khách Istanbul ngày 10 tháng 2 năm 1964 Bạn thân mến, khi đọc thư bạn đến đoạn tả sự việc xảy ra bên nhà hàng xóm Tôi thấy mừng là chúng tôi sống trong một căn hộ chỉ có 3 phòng nhỏ Chúng tôi có nhìn và nghe thấy hết mọi chuyện xảy ra trong nhà vì thế, tôi hiểu tại sao trong nhà tôi không có những việc buồn cười mà bạn đã chứng kiến bên nhà ông hàng xóm chỗ bạn. Tuy nhiên, đôi khi tôi phải mục kích những cảnh đặc biệt như đã xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua. Tôi sẽ kể chi tiết cho bạn nghe nhé. Từ thứ năm tuần trước, ba tôi đã thông báo cho mọi người đến Chủ nhật ông nhà máy nơi ba tôi làm việc sẽ đến thăm nhà và dùng cơm với chúng tôi. Lúc đầu tôi không chú ý lắm đến chuyện đó, vì tôi biết quá rõ là bà tôi không thích ông chủ một tí nào. Không lúc nào ba tôi không nói xấu ông ta. Khi nói về ông chủ, mặt ba tôi đanh lại, miệng bật ra những lời cay độc. Tôi tò mò hỏi chuyện mẹ tôi về ông khách. Ông ta làm cái thá gì ở nhà mình hả mẹ? Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Sao con lại ăn nói thế hả? Chính ông chủ thân hành đến chơi nhà ta cơ mà. Nhưng ba con đâu có thích ông ta. Điều quan trọng là ông chủ thích ba con cơ mà. Sao thế ạ? À? Con không biết chứ, ba con vừa được bầu là đại diện của anh em công nhân trong công đoàn toàn nhà máy đấy. Lúc này bà con rất có ảnh hưởng trong công nhân nhà máy. Vì thế ông chủ mới phải đến thăm nhà ta. Tôi sốt ruột muốn tận mắt nhìn xem ông chủ mặt mũi ra sao mà ba tôi nhắc nhiều đến như vậy. Cứ như lời ba nói, thì ông ta chắc giống như một người khổng lồ hoặc như một quái vật ghê gớm lắm. Từ hôm đó, trong nhà tôi bắt đầu có những sự chuẩn bị rất gắt gao. Một buổi tối đi làm về đã mệt lừ rồi, mà ba tôi còn quét vôi, sửa sang lại phòng khách Vừa làm, ba tôi vừa không ngớt lời nguyên rủa ông chủ nhà máy thầm tệ. Tôi ngạc nhiên hỏi ba tôi, chỉ có ông chủ đến chơi nhà mà ba phải sửa phòng khách hả ba? Ba tôi chua chát trả lời, nhưng lại có vẻ hơi ngượng ngập. Vì ông chủ đến chơi Ba tôi hỏi lại, và tự nhiên ông cáo tiếc, ném mạnh cái chổi quét vôi đang cắm vào cái xô, làm vôi bắn lên tung tóe Lát sau ba tôi nói Con tưởng ba quét vôi vì ông ta ư Con không thấy các bức tường đã dơ bẩn lắm rồi hay sao Mẹ tôi tất tả đi mượn thêm ly, chén, dĩa bên hàng xóm Chưa yên tâm, mẹ tôi còn lùng kiếm cho bằng được một cái khăn trải bàn trắng tinh Từ thứ bảy, mẹ đã đi mua đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh Nhìn bao nhiêu thức ăn ngon lành mẹ mua Tôi nghĩ chắc mẹ phải làm một bữa tiệc rất thịnh soạn. Ngày Chủ nhật ấy, ba tôi thức dậy từ tờ mờ sáng. Dậy sớm thế là một việc lạ, bởi vì lệ thường ba tôi hay có thói quen ngày Chủ nhật thức dậy rất muộn. Tôi hỏi ba, Ông khách đến nhà ta sớm thế hả ba? Mày tưởng tao dậy sớm để đợi ông ta ư? Còn lâu con ạ. À. Ba tôi tức mình mắng tôi một trận nhưng sau khi ăn sáng xong, ba tôi đã ra cửa sổ ngồi và ngóng đợi ông khách quý. Độ 10-15 phút, ba tôi lại đứng lên, đi lại qua các phòng và cáo kỉnh nói với mẹ tôi. Không biết thằng cha ấy chết dấp, chết dúi ở đâu mà mãi không thấy tới. Mẹ tôi đã nấu nướng xong và dọn bàn ăn. Tất tả chạy đi chạy lại, lúc trong bếp, lúc vào phòng khách Mẹ tôi lo lắng xem xét tất cả đã thật đẹp đẽ, ổn thỏa chưa? Có lúc, khi ba tôi đang vừa đi đi lại lại trong nhà, vừa rủa ông chủ không tiếc lời, chợt có tiếng còi xe hơi ngay trước cửa nhà. Ba tôi giật nảy người như bị điện giật, hối hả dục mẹ tôi. Nhanh lên, ông ấy đến đấy, mở cửa ra, làm làm gì mà đứng ngay người thế? Ba tôi chạy ra cửa sổ, nhòi hẳn người ra ngoài để nhìn xuống đường phố. Mẹ tôi cuốn cá lên vì bị ba tôi sụp xả, tất tả ra mở cửa. Nhưng bên ngoài làm gì có ai đâu, thế là được một phen đón hụt. À, suýt nữa thì tôi quên một điều quan trọng. Từ khi được tin có khách, mấy ngày liền mẹ tôi dạy Phatos, em gái tôi cung cách xử sự khi nhà có khách. Có điều, mẹ tôi luôn tìm cách dạy Phatos trước mặt tôi, và cố ý nói lớn để tôi cũng nghe được. Sáng hôm ấy, sau khi nấu nướng xong và chuẩn bị đâu vào đấy, mẹ tôi mặc cho Phatos một cái áo đầm mới rất đẹp, bắt nó ngồi trước mặt và mẹ tôi nhắc lại bài học đã dạy mấy hôm rồi. Mẹ tôi vừa nói với Phatos vừa vẫn liếc mắt canh chừng xem tôi còn chú ý nghe không. Con gái yêu của mẹ, đừng hờn khi khách đến chơi nhà ta nhé. Trước mặt khách, con đừng cho tay vào miệng, dơ lắm nghe con. Đồ ăn đã rớt ra bàn hoặc rơi xuống sàn, tuyệt đối không được nhặt lên ăn. Con hiểu chưa? Đừng có quên đấy. Khi ho, con phải lấy tay che miệng lại. Lúc ăn đừng có cho đồ ăn đầy miệng, nhai nhòm nhòm xấu lắm. Phải ăn từng miếng nhỏ này, nhai chậm rãi này. Ừ, đúng rồi con ạ. À. à, À quên, mẹ dặn thêm, con đừng có nói ừ hay hứ trước mặt khách nhé. Fatos nghe khá chăm chú, cuối cùng nó hỏi. Thế thì con phải nói thế nào hả mẹ? Con phải nói là, thưa ông, vâng, thưa mẹ, không ạ, à, hay những câu lịch sử khác. Mặc dù thấy tôi vẫn chăm chú nghe, mẹ tôi vẫn có vẻ chưa thật yên tâm lắm Bà gọi tôi lại và dặn thêm. Con này, khi khách đến nhà, mỗi lần mở miệng muốn nói gì, dù ngắn, con cũng phải bắt đầu bằng câu Kính thưa ông, cuối câu bao giờ cũng nói thưa ông nhé, làm thế cho nó lịch sự. Ở phòng bên, ba tôi đứng cạnh cửa sổ, dán mắt xuống đường phố, sốt ruột đợi ông chủ đến và không ngớt rủ ông ta những lời cay độc. Đột nhiên ba tôi nhảy dựng lên như bị ông đốt Ông ấy đến rồi Và ba tôi tất tả chạy ra mở cửa Chiếc xe hơi màu đỏ chói cả mắt Phía cửa ra vào tôi nghe giọng ba tôi đón chào rất lịch sự Kính chào ông, chúng tôi đã đợi ông lâu Sốt ruột quá ạ à. Xin mời ông quá bộ vào nhà Mời ông Tôi cùng Phatos ra cửa chào khách Bà tôi đang bận treo áo choàng của ông chủ lên móc. Ông ta không phải là một người khổng lồ hay một quái vật như tôi đã tưởng. Đó là một ông dáng người nhỏ nhắn, tính tình vui vẻ. Về sau, tôi mới hiểu vì sao ba tôi chửi rủa ông ta mà vẫn đón tiếp ông ta rất nồng hậu. Fatos hôn tay ông chủ, còn tôi thì trân trọng bắt tay ông. Ba tôi nhìn thấy và không bỏ qua hành vi khiếm nhã của tôi hôn tay ông chủ đi con thế là tôi bị bắt buộc làm một việc mà tôi không muốn một chút nào hai người kéo nhau vào sofa nói chuyện một lát sau mẹ tôi xuất hiện với giọng nói ngọt ngào và nụ cười xả dao nở trên môi xin mời ông chủ dùng cơm với gia đình chúng tôi ạ à. ông khách trả lời hơi có vẻ đùa cợt ồ xin quý bà chớ bận tâm Tôi không định làm phiền gia đình chuyện ăn uống. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu thật vậy thì tai hại biết bao. Mẹ tôi đã lo lắng chạy vậy mấy ngày liền, mất ăn mất ngủ để lo bữa tiệc đãi ông chủ. Thế mà ông ấy lại không dùng thì có chết không chứ? Nhưng chuyện đời đâu có dễ thế nhỉ? Bà tôi gần như sốc nách kéo ông ta đến bàn ăn. Không khí khẩn trương, tất bật ảnh hưởng cả đến tôi. Ba tôi ra lệnh, rót rượu vào cốc đi con. Đầu óc rối tinh rối mù, không tập trung được nên tôi rót mãi đến nỗi rượu tràn cả ra ngoài. Ba tôi xa sầm nét mặt. Cái thằng lận đận, chẳng làm việc gì nên thân, rót có mấy cốc rượu cũng không xong. Vơ vội khăn lao, ba tôi bắt đầu lao lý lịa, khốn khổ. khổ. Vì quá vội vàng nên ba tôi gạt tay phải làm đổ đĩa xà lách trộn dầu giấm tung tóe ra bàn. Mẹ tôi vội vàng xin lỗi. Trời, xin ông chủ thứ lỗi cho, áo ngài có bị dây bẩn không ạ? À? À, xin ngài cẩn thận. Rồi đĩa súp của Phatos lại đổ. Mẹ tôi mắng nó một câu, nhưng Phatos cãi lại giọng như muốn khóc. Tại tay mẹ chạm vào đĩa của con chứ. Rồi nó òa à lên khóc thật to, Bà tôi nói khùng mắng mẹ tôi Tôi đã dặn là phải dọn một bàn khác cho lũ trẻ ăn riêng cơ mà Mẹ tôi thì thầm với Phatos Im đi con, đừng có khóc trước mặt khách xấu lắm Cả nhà nghe thấy câu nói thầm của mẹ tôi Em tôi đã nín khóc nhưng nó vẫn vừa ăn vừa nức nở Sau món súp đến món thịt bò bít tết Ông khách lịch sự chìa cái đĩa của mình ra để mẹ tôi tiếp cho một miếng thịt bò to tướng. Chưa yên tâm, mẹ tôi còn muốn rưới thêm nước sốt. Nhưng ông chủ vì còn mãi tiếp chuyện ba tôi nên kéo cái đĩa về phía mình. Thế là mẹ tôi cho cả muỗng nước sốt thịt vào đĩa bánh ngọt để ăn tráng miệng. Lập tức mẹ tôi rối rít xin lỗi. Trời ơi, tôi làm gì thế này? Xin ông thứ lỗi cho. Vì mất tự nhiên nên bữa ăn cứ rối mù cả lên Chẳng ai không lúng túng Định lấy muối Ba tôi lại đi dốc hạt tiêu vào thức ăn Nhận ra sai lầm ba tôi gắt ầm lên Đồ khỉ không biết lọ muối đâu Giật mình lo sợ Đáng lẽ đưa lọ muối Mẹ tôi lại đưa lọ tương ớt cho ba tôi May mà nhìn thấy lọ muối ngay trước mặt Tôi liền đưa cho ba Đàn cáo Ba tôi sốc quá mạnh làm nút bật ra Thế là cả một đống muối trút vào đĩa thức ăn của ba Mọi người chẳng còn biết nói sao nữa Trong tình thế gây cấn đó Không biết làm sao Mẹ tôi đột ngột hỏi ông khách Thưa ông, ông có khỏe không ạ? À? Bị bất ngờ ông khách không hiểu gì cả Bà báo sao ạ? À? Ông ta hỏi lại Tôi hỏi thức ăn có ngon không ạ? À? Ông có vừa ý không ạ? À? Ồ, còn phải nói, ngon tuyệt, thưa bà. Khi đó, em tôi không chịu để mọi người quên nó. Mẹ, con bị vướng cái gì trong cổ ấy mẹ ạ? Mẹ tôi phải một tay vỗ lưng, tay kia cho nó uống nước để miếng thức ăn đang hóc trôi xuống cổ nó. Bà tôi ngứa mắt vì tôi cầm dao tay trái, cố gắng dạy tôi cách cầm dao bằng tay phải. Tôi cũng chú ý làm theo ba Nhưng vẫn lóng ngóng không sao sử dụng con dao cho thuần thục được Ba tôi thấy cần phải làm mẫu cho tôi thấy rõ hơn Nhưng con dao của ba ấn mạnh vào khúc xương mà bà định róc thịt đến nỗi Nó bay vèo ra khỏi đĩa Và rơi vào giữa đĩa cam gần ông khách Làm ông này bị một mẻ hoảng sợ Như vậy tôi là người ít bị hỏi nhất trong bữa cơm ngày hôm đó Tuy nhiều thức ăn ngon lành, song vì không thoải mái nên tôi chẳng thấy thú vị gì. Khi bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy tôi thở phào thoát nạn. Đến khi uống cà phê, chắc ông khách nghĩ cần quan tâm đến tôi nên ông hỏi Cháu học lớp mấy rồi hả cậu bé? Kính thưa cháu học lớp 5, thưa ông Tôi chú ý nhìn xem ba mẹ có vừa ý với cách trả lời khách của tôi không Hai người có vẻ thỏa mãn với câu trả lời trịnh trọng đầy đủ kính thưa của tôi. Cháu bao nhiêu tuổi? Kính thưa cháu được 11 tuổi, thưa ông. Lớn lên cháu muốn làm gì? Kính thưa cháu muốn làm nhà văn ạ, à, thưa ông. Hoan hô. Thế là xong, tôi im vì ông chủ không hỏi nữa. Mẹ tôi nói thầm gì đó, vì ra dấu về phía ông chủ. Tôi chẳng hiểu gì cả, vì chỉ thấy đôi môi mẹ mấp máy. Mãi sau mới biết mẹ tôi bảo cảm ơn ông chủ. Nhưng ông ấy đã quay sang nói chuyện với ba tôi rồi. Đợi cho ông nói xong câu chuyện tôi liền thưa. Kính thưa, cháu cảm ơn ông. Thưa ông. Không hiểu ý nghĩa câu cảm ơn muộn màng của tôi, ông chủ ngay ra một lúc. Sau đó ông bảo tôi, à, không có gì, trong một lá thư tôi có viết rằng Phatos, em gái tôi là một kỳ quan đặc biệt. Hôm đó phải công nhận nó cũng rất xứng đáng với danh hiệu đó. Khi mẹ tôi thu dọn bàn ăn, sơ ý để rơi một trái chuối xuống sàn. Phatos nhặt lên và giảng giải. Mẹ ơi, có phải khi đồ ăn rơi xuống đất thì không được ăn trước mặt khách phải không mẹ? Còn để lên đây, khi nào ông khách về con mới được ăn, như thế mới lịch sự. Nó nói rành rọt và để trái chuối lên bàn. Ba tôi không muốn để ông khách nghe thấy tiếng Phatos nên cố gắng hò ác đi đến nỗi đỏ mặt tía tai. Phatos lập tức chứng minh khả năng tiếp thu bài giảng lịch sự của mẹ tôi dạy nó. Này ba, trước mặt khách, nếu ho phải che miệng lại cho lịch sự, mẹ bảo thế mà. Bà tôi tức điên người, nhưng cần phải cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi nó. Ê, con gái bà nói gì? Nhưng Phatos cũng không bỏ qua câu đó. Trước mặt khách, ba đừng có nói ê, mẹ bảo như thế là hỗn láo đấy. Bà tôi bực lắm nhưng cũng phải cười trừ. Một lát sau ông khách cáo từ ra về, ba mẹ tôi trịnh trọng tiễn ông đến tận xe. Đợi ông về rồi mới lên nhà. Lập tức, ba tôi mắng cho hai anh em một trận Thật là xấu hổ cho chúng mày Mẹ tôi cũng đầy nghiến Mẹ dạy các con ăn nói thế ư Em Phatos của tôi chẳng chịu nó cãi Trước mặt khách con đâu có ăn nhòm nhòm đâu Con có nói ê đâu Chẳng ai được yên ổn trong ngày hôm đó Bạn say thân mến Tôi gửi kèm theo thư này bức ảnh cả lớp chúng tôi chụp chung hôm trước Trong ảnh bạn sẽ được thấy thầy giáo mới của chúng tôi Thầy ấy đến thì bạn đã đi Ankara rồi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và tiến bộ. Thân mến, Ahmed. Bức thư thứ 24 Thật đáng hổ thẹn Ankara ngày 16 tháng 2 năm 1964 Ahmed thân mến, không thể tả hết nỗi vui mừng của tôi khi nhận được bức ảnh lớp cũ bạn gửi cho Tôi nhận ra được hết bạn bè hồi trước. Cô bé đứng gần bạn là Mine chứ gì? Khó nhận ra được vì nó đã bị Hussein che khuất gần nửa mặt. Hình như Yasha đã trèo lên vai Chengis thì phải, hai ông tướng nghịch quá. Còn Nese theo lệ thường bao giờ cũng chiếm giữ những chỗ trên hàng đầu. Trời, tôi thích cái ảnh quá chừng, xem ảnh mà tưởng như được gặp lại hết bạn bè ở Istanbul. Chỉ có Denier là tôi không tìm ra, mặc dù đã cố căng mắt ra mà nhìn. Tôi đoán nó vắng mặt hôm chụp ảnh, phải không bạn? Thầy giáo mới của lớp già hơn tôi vẫn tưởng tượng qua các lá thư của bạn. Đáp lại nhiệt tình của bạn, tôi cũng xin gửi tặng bạn một tấm ảnh tôi chụp cùng với Mentin theo lá thư này. Đó là ảnh một bác hàng xóm chụp giùm chị em tôi nhân ngày sinh nhật của Mentin. Mấy ngày nay tôi buồn rầu quá bạn ạ, à, mà cũng giận mọi người nữa. Chẳng hiểu sao tôi đâm mang tiếng là cóp bài trong giờ kiểm tra. Mà tôi thì chưa hề làm chuyện đó, bạn xem có bực không chứ? Tôi sẽ kể đầu đuôi cho bạn nghe. Một hành động rất dễ làm thầy giáo tôi giận dữ là người này cóp bài của người kia. Nhiều lần thầy đã giảng giải cho chúng tôi cái xấu xa của việc làm đó Chép bài người khác tức là ăn cắp thành quả lao động của bạn mình. Cóp được bài không có nghĩa là thông minh, nhanh trí gì, mà ngược lại chính là gian xảo, dối trá với thầy, với bạn. Bà tôi cũng thường khuyên răng mấy chị em tôi, cóp bài là rất đáng hổ thẹn, hơn nữa đó là việc làm rất xấu xa, không phải lừa dối ai khác. Người cóp bài đã lừa dối chính bản thân mình. Phải thú thật những lời khuyên đó rất có tác dụng đối với tôi, giúp tôi khắc phục một số lần cám dỗ nào đó. Cho tới khi... Bây giờ bạn hãy nghe tôi kể tiếp chuyện. Có lần tôi đã viết cho bạn là ba tôi có mấy người bạn học cùng lớp, hiện nay là hàng xóm láng giềng của gia đình tôi. Những lúc rỗi rãi nghỉ ngơi, có dịp gần nhau tụ tập đông đủ cả mấy người là y như rằng họ nhắc lại những kỷ niệm hồi còn đi học những câu chuyện cũ ở trường ở lớp gây cho ba tôi và các bạn của ông sự thích thú đặc biệt. Trong một buổi tối gần đây, khi ông nội tôi đến chơi nhà, may mắn có đông đủ bạn bè của ba tôi cũng tới chơi. Chuyện này chuyện khác, chán rồi, thế nào cũng đến chuyện những năm còn đi học. Ba của Newton, cái con bé béo tròn như cây bắp cải ấy, hồi tưởng là chuyện cũ với giọng khoái chí. Có lần trong lúc đi thi, chúng mình đã găm được một mảnh giấy có ghi bài giải toán lên lưng thầy giáo tên là Kentos Sapri nhỉ? Các anh còn nhớ không? Thật là những ngày vui tuyệt diệu. Ông ấy thở dài có vẻ luyến tiếc tội đến trường. Vợ ông ấy cũng có mặt, có vẻ tò mò muốn biết thêm chi tiết, bèn đề nghị. Sự thể ra sao? Anh kể lại cho mọi người nghe đi, Ông Kentos hồi đó là một giáo viên dạy toán rất nghiêm khắc của chúng tôi. Ông rất tự hào rằng trong giờ của ông, học sinh không bao giờ dám cóp bài. Bởi vì đọc xong đầu đề là ông lập tức đi dạo lòng vòng trong lớp, hết chỗ này đến chỗ kia nhìn học sinh, nên không ai có thì giờ mà cóp bài cả. Ông hay nói, tôi muốn xem mặt cậu nào dám làm việc đó trong giờ toán của tôi. Ấy vậy mà trong một kỳ thi toán cuối năm, có một cậu bạn Bà tôi chợt nhớ ra lớn tiếng xem vào Hình như cậu ta tên là Nedved Maxic phải không? Đúng rồi, cậu ta đó Hiện nay Maxic là đại sứ ở Pháp thì phải ha đó là một học sinh thông minh nhanh trí Và cũng đầu têu nhiều trò tinh nghịch Hôm đó chẳng biết làm thế nào mà anh ta đính được mảnh giấy Anh đã giải bài toán thi lên lưng ông giáo Nổi tiếng là nghiêm khắc của trường Học sinh trong lớp vớ được dịp may ấy Chép vội chép vàng lời giải đến rất đúng lúc ấy Nhưng ông thầy Sabri lại chẳng chịu đứng yên một chỗ nào Mà cứ đi đi lại lại khắp nơi Thành ra khó mà chép được hoàn chỉnh Học sinh cũng khá ranh ma Chúng cứ thay nhau giả vờ hỏi thầy mọi đứa mọi câu Để giữ chân thầy lại lâu lâu một chút cho đứa khác chép Riêng tôi rất sốt ruột Vì mãi thầy chẳng đến chỗ tôi Tôi liền nghĩ ra một kế nhỏ Tôi hí hoái cúi xuống ngăn bàn như đang dở sách gấp bài. Thầy nhìn thấy ngay hành động đáng nghi của tôi, bèn đến gần và ngồi ngay cạnh đó để theo dõi một lúc khá lâu. Tôi có thừa thì giờ để chép bài toán đã được giải sẵn, không thiếu một dấu phẩy. Người nào đã chép xong liền nộp bài và ra chơi ngay. Khi chuông báo hết giờ reo lên, cũng là lúc những học sinh cuối cùng nộp bài kiểm thi. Khi có một đứa nhắc, Chúng tôi mới giật mình nhớ ra là đã quên, không gỡ lại mảnh giấy trên lưng áo thầy. Còn thầy Sapri thì thu xong các bài thi và mang cả vào phòng nghỉ của các giáo viên, không hay biết tí gì. Về sau sự việc bại lộ, nhưng không thể nào tìm ra thủ phạm đã làm trò quỷ quái đó, vì tất cả chúng tôi đã quyết ngậm miệng. Tuy ông Sapri là một người nghiêm khắc, nhưng cả lớp đồng thanh xin lỗi, nên cuối cùng ông cũng đã chấp thuận và bài thi đó chúng tôi phải làm lại. Ông khách nhắc lại những kỷ niệm khác. Các anh hãy nhớ lại xem chúng ta đã làm gì trong giờ của thầy Kasap Osman. Đó là chuyện về một ông giáo dạy sử. Đến giờ kiểm tra viết, ông này cứ ngồi lì trên bàn và dán mắt vào học sinh, chẳng chịu đọc sách hay làm gì cả. Mắt ông xương to như hai ngọn đèn pha Đố anh nào ngồi các bàn đầu dám chép bài những học sinh ở các bạn cuối lớp thì lại có thể công khai cóp bài bằng cách mở sách để vào lưng các bạn ngồi bàn trước. Điều đó giải thích tại sao các học sinh ngồi cuối lớp hay được điểm tốt về môn sử. Đến lượt ba tôi cũng hào hứng tham gia. Này, có ai còn nhớ chuyện chúng mình phá phách trong giờ kiểm tra hóa của thầy Natinzel không? À, chuyện dùng bỏ xít để cấp bài chứ gì? Chẳng ai quên được đâu. Mấy người bạn của ba tôi kêu lên. Thầy Natisel mắc bệnh cận thị nặng. Dù đã đeo đội kính rất dày, ông cũng không nhìn rõ những vật cách xa vài mét. Thế nhưng ông lại rất khó tính trong khi cho điểm các bài kiểm tra. Lần thi kiểm tra học kỳ môn hóa năm ấy, có học sinh đã bắt năm sáu con bọ xít để dành trong một bao diêm mang vào lớp. Sau khi thầy ra đề bài, một học sinh giỏi hóa đã giải hoàn chỉnh bài làm và viết vào các băng giấy rồi buộc vào chân các con bọ. Khi được thả ra, do sức nặng của các băng giấy, các chú bò xít không bay xa được mà bay truyền từng đoạn ngắn. Như vậy, hầu như tất cả những ai muốn cấp bài để làm được. Thật là quá dễ dàng cái công việc tóm bắt một chú bò xít có băng giấy buộc ở chân. Sau khi chép xong, bạn lại thả ra cho người khác chép tiếp. Mọi người đang mãi mê làm công việc thích thú ấy thì cửa lớp xịt mở. Thầy hiệu trưởng vào lớp kiểm tra việc học tập và thi cử của học sinh. Một chú bọ láo toét không nể nang gì ông hiệu trưởng, lượn mấy vòng rồi đậu ngay trước mắt ông. tin sốt ruột quá, vội vàng hỏi ba tôi. Rồi ông hiệu trưởng có nói gì không ba? Như còn xúc động trước sự kiện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi. Ba tôi trả lời, có một học sinh suýt nữa thì bị đuổi vì thầy hiệu trưởng bắt được đang chép bài. Khó khăn lắm cậu ta mới được tha thứ, nhưng vẫn bị cảnh cáo. Ba tôi nói thêm, cuối cùng anh ta vẫn thoát nạn. Các anh có biết không, bây giờ anh ta là giáo sư đại học đấy. Một ông khách ý chừng thấy cần lịch sự mời ông nội tôi tham gia câu chuyện nên đã đề nghị. Thưa cụ, khi cụ còn là học sinh ở trường cụ người ta có cấp bài không? Ông nội tôi nghiêm chỉnh trả lời. Ồ, là học sinh, ai chẳng có một lần phải chép bài trong đời mình. Rồi ông tôi kể cho cả nhà nghe chuyện xảy ra ở kỳ thi vấn đáp môn hóa. Ông tôi nhớ kỳ thi đó thầy giáo cho vào phòng thi lần lượt ba người một để chuẩn bị. Cùng vào với ông nội tôi có một người bạn rất lười học nên chẳng biết gì cả. Học sinh đó bắt được câu hỏi Cần bao nhiêu năng lượng để đun sôi bình nước? 5 lít từ 80 độ C lên 100 độ C và bốc hơi. Thầy giáo hỏi mãi không được nên đã cáo đi đi lại lại trong lớp. Tranh thủ thời khắc đó, ông kia cầu cứu các bạn. Ông tôi đang tính toán dùm, thì ông thầy đã mang để lên bàn một bình nước và hỏi. Đây, bình này muốn đun lên cần bao nhiêu năng lượng? Ông học sinh im như thóc, chẳng nói gì. Tranh thủ lúc thầy quay đi, ông tôi viết vào mảnh giấy và dơ lên cho ông bạn. Khoảng một ngựa. Thầy giáo hỏi, Tôi hỏi em bình này chứa gì, có gì trong này? Ông bạn của ông nội tôi trả lời tỉnh bơ. Thưa thầy, một con ngựa ạ. À. Ở đây, tác giả chơi chữ. Người bạn nhắc năng lượng để đun sôi nước là một sức ngựa. Anh lại hiểu lầm là một con ngựa. Tôi suy nghĩ khá nhiều về các câu chuyện mọi người kể tối hôm đó. Hôm sau, tranh thủ lúc thầy giáo đang vui vẻ, tôi quyết định hỏi các thầy về chuyện đó. Chúng tôi tập chơi bóng ném ở giữa sân trường. Giờ giải lao, thầy giáo cũng ngồi xẹp giữa chúng tôi. Tranh thủ dịp may hiếm có, tôi liền hỏi thẳng. Thưa thầy, đã có lần nào thầy cấp bài chưa ạ? À? Vì tôi hỏi bất ngờ không kịp suy nghĩ, thầy nói. Có chứ. À mà quên, Lần đó cả lớp thầy chép bài Một anh bạn trong lớp học bài kỹ hơn đã làm xong rất nhanh bài kiểm tra Khi ra ngoài anh ta đã viết các câu trả lời lên một tấm bìa cứng lớn Và dơ cao lên ngang cửa sổ Ở trong lớp mọi người chỉ việc nhìn ra và chép vào giấy Tuy nhiên phải giữ sao cho thầy giáo không biết được Thầy giáo tôi kể một cách thích thú kỷ niệm ấy Hôm sau chúng tôi có bài kiểm tra kiến thức khoa học thường thức. Ngồi cạnh tôi là Murat ở bên trái và Tukan ở bên phải. Từ trước tôi đã viết qua cho bạn về Murat. Đó là cậu bạn khi thầy gọi. Em đứng dậy Murat. Nó lại hỏi. Em ấy ạ. À? Murat học đúc lại từ năm trước. Bạn cùng học với nó đã lên lớp 7 cả. Thế mà nó thì Mù Murat không phải là đứa lười biếng nhưng bài vở không chịu vào đầu nó. Bình thường thì nó cũng là một đứa bạn tốt. Còn Tukan là một học sinh khá, có nhiều điểm tốt nhưng chả hiểu sao hôm đó lại không học bài. Thế là cả hai đứa đều đòi tôi viết cho chúng những mẫu giấy. Tôi bảo chúng nó, viết giấy cho cả hai cậu cũng được nhưng sợ không đủ thì giờ. Tốt hơn hết để tới nhắc miệng các câu hỏi thầy ra cho chúng tôi như sau. Làm thế nào để phòng ngừa các bệnh ngoài da cho trẻ em? Em hãy nói về các bệnh thông thường của trẻ em và cách phòng tránh các bệnh đó. Các em hiểu thế nào về tác dụng của các trò chơi và đồ chơi? Biện pháp roi vọt trong giáo dục có tác dụng không? Tối hôm trước và cả sáng hôm đó tôi đã học bài đó rất thuộc. Tôi còn nhớ cả số trang có bài học đó nữa kia. Nhìn thấy quyển khoa học thưởng thức trước mặt tôi can, tôi liền nhắc cả hai đứa. Này, các cậu mở trang 50 ra đi. Ở các trang 50, 51 và 52 là bài học trả lời các câu hỏi của thầy giáo đấy. Tôi bắt đầu làm bài, thì nghe tiếng Muran hoảng khóc gọi. Zeynep, cậu nói dối, ở trang 50 làm gì có? Sao vậy? Tôi thì thầm hỏi lại ở trang 50 chỉ có bài về rừng nhiệt đới thôi Thì dở tiếp trang sau đi Mình dở tiếp rồi Sau đó là bài nói về các loại than Than đá, than bùn Tôi xem quyển sách Murat thì đâu có phải là khoa học thưởng thức Chẳng hiểu sao nó lại sở quyển sách tìm hiểu thiên nhiên ra Trời ơi, đâu phải quyển này Mở quyển khoa học thưởng thức ra cơ mà Tôi thì thầm bảo nó Murat tìm thấy quyển khoa học thưởng thức và bắt đầu cắm đầu cắm cổ chép không kịp thở. Tôi cũng vội làm bài không chú ý gì đến nó nữa. Tukan và Murat làm xong bài và nộp thầy trước cả tôi. Lúc tôi làm xong và ra ngoài, Murat bảo tôi Cậu biết không, sách của tớ không có trang 50, 51, 52 Sao lại không? Dứt khoát là có Tớ thề là không có đâu từ trang 48 đã đến trang 63 ngay mà Nó vào lớp lấy quyển sách của nó đưa cho tôi xem Tôi mở ra và xem rất kỹ Đúng thật, các bài học thầy kiểm tra không có trong sách của nó Các trang số 33 đến 48 lặp lại hai lần Đó là lỗi của nhà in lúc đóng sách Khi đã rõ rồi, tôi tò mò hỏi Murat Nhưng tớ vẫn thấy cậu viết ghê lắm mà Cậu đã làm gì hả Murat? Tớ chép hết trang 48 chứ còn làm gì nữa Nó trả lời tỉnh bơ Mấy hôm sau thầy trả bài và đọc điểm Tôi và Tukan đều được điểm rất tốt Sau đó thầy nói Bây giờ tôi sẽ đọc bài làm của Murat cho các em nghe thử Các em chú ý nhé Câu hỏi thứ nhất Làm thế nào để phòng ngừa các bệnh ngoài da cho trẻ em? Trả lời để cho bền, sạch và đẹp lâu, cần phải giặt kỹ và là ở nhiệt độ thích hợp nếu bị dây bẩn. Không ai nhịn được cười, nhưng thầy giáo xua tay. Im lặng, các em nghe tiếp các câu khác. Murat trả lời câu hỏi về cách phòng ngừa các bệnh thông thường trẻ em như sau. Chúng ta phải phơi nắng và chải thường xuyên, khi đã sạch có thể treo lên mắt áo hoặc bỏ vào trong tủ. Nếu mùa lạnh đã hết, có thể gói lại và bỏ vào vali. Trường hợp bị bẩn nhiều quá phải giặt bằng nước nóng với xà phòng và treo lên dây phơi cho khô. Cả lớp cười bò ra, nhiều đứa cười chảy cả nước mắt nước mũi. Murat xấu hổ quá, nó nói như muốn khóc. Nhưng, thưa thầy em chép trong sách ra cơ mà. Thầy giáo rõ ràng đã biết, bảo nó. Tôi biết là em chép ở trong sách ra rồi, chỉ có điều em đã chép nhầm Câu hỏi ở bài chăm sóc trẻ em thì em lại chép sang bài giữ gìn quần áo. Thưa thầy, say nét bảo em thế ạ? À? Thầy giáo nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên. Thế ra là em nói cho bạn chép sai bài cơ đấy. Tôi không thể chối cãi được sự thật. Thưa thầy, em chỉ nhắc bạn ấy câu trả lời nằm ở trang nào trong sách thôi ạ. À. Xem sách của Murat, thầy giáo hiểu ngay tại sao có sự lầm lẫn Tuy nhiên, ông ấy vẫn không tha cho tôi. Tôi bắt buộc phải thông báo cho cha mẹ em về chuyện này. Mẹ tôi được mời đến trường để nghe hết sự việc tôi đã làm. Đó là lỗi xui bạn cóp bài trong giờ kiểm tra. Trời, thế là suốt buổi tối hôm đó cả nhà phê phán tôi. Bà tôi mắng gay gắt. Xấu hổ, xấu hổ quá con gái ạ. À. May quá, tôi lại được ông nội bên vật Thôi, để yên cho con bé học, nó có chép bài đâu, nó chỉ nhắc đứa khác thôi mà. Để cho nó yên nè. Mẹ tôi vẫn chưa chịu. Thì cũng vậy cả chứ gì ạ. À? Nào, nào, chúng bay có đứa nào không cớp bài khi còn đi học không? Hả? Ông tôi vặn lại. Mentin ra vẻ thông minh nói góp. Thì các thầy giáo có bắt được ba mẹ cớp đâu Thế đấy tôi biết làm sao được, tự nhiên bị mang tiếng, tôi rất bực, nhưng tất nhất vẫn là bị men tin treo chọc. Ê, xấu hổ quá, thật đáng hổ thẹn, có bài mà lại để bị tóm, xấu hổ ghê. Rất mong thư bạn, tôi dừng lời chúc bạn khỏe mạnh và học hành tiến bộ. Janet Phương Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe những bức thư tiếp theo của Janet và Ahmed ở các video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Phương Nhị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.